đã hoàn thành cơ bản lắp đất nền, đóng cọc để khởi công vào cuối tháng 12 năm 2022 như dự kiến. Tuy nhiên, toàn bộ gói thầu lại chưa tìm được đơn vị thi công, phải hủy để đấu thầu từ đầu. Theo ACV, gói thầu 5.10 thuộc dự án thành phần 3, với các phần việc thiết kế bản vẽ và thi công xây dựng lắp đặt thiết bị Dự án có tổng vốn đầu tư là hơn 35.000 tỷ đồng, được xem là hạng mục quan trọng nhất của dự án sân bay ở giai đoạn 1. Toàn công trình dự kiến thực hiện trong 33 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Chủ đầu tư mời thầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2022. Song tất cả hồ sơ gửi đến không đáp ứng yêu cầu của dự án theo quy định tại khoản 1 điều 17 luật đấu thầu. về lý do các hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu mời thầu. Trưởng ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, điều kiện đề ra khá thách thức cho các nhà thầu. Ví dụ như yêu cầu các nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công ít nhất một dự án cấp đặc biệt là rất khó, do các công trình như vậy ở trong nước thì rất ít. Chưa kể tình hình các doanh nghiệp xây dựng hiện không còn mạnh như trước. Ban đầu dự án được một số nhà thầu nước ngoài quan tâm, song mốc thời gian hoàn thành trong 33 tháng bị xem là quá gấp, khó khả thi nên không nộp hồ sơ. Ngoài gói thầu nhà ga chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng chậm, thời tiết mưa nhiều là trở ngại không nhỏ dẫn đến tiến độ dự án sân bay đang chậm như hiện nay. Theo ACV, vào cuối tháng 11 năm 2022, Đơn vị này mới nhận được gần 98% diện tích mặt bằng khu vực thi công giai đoạn 1 từ phía Đồng Nai, hơn 1.770 hecta trên tổng số 1.810 hecta. Còn lại khoảng 39 hecta chưa được tỉnh bàn giao, trong đó khoảng 10 hecta chưa phê duyệt phương án bồi thường. Theo kế hoạch điều chỉnh mới đây, dự kiến quý 1 năm 2023, ACV sẽ triển khai thi công đồng loạt nhiều hạng mục, từ nhà ga, đường băng đến sân đỗ. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng để thi công hai tuyến đường kết nối số 1, số 2 đến nay chưa hoàn thành. Hai tuyến này bị chậm sẽ là sao cản lớn khi triển khai thi công đồng loạt các hạng mục khác, do không có đường để phục vụ thi công. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là khoảng 336.630 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu hành khách trên năm. Giai đoạn 2, sân bay được xây thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga để đạt đến công suất 50 triệu hành khách trên năm. Giai đoạn 3, hoàn thành hạng mục còn lại để sân bay đạt công suất 100 triệu hành khách trên năm. Như vậy, hiện tại chúng ta có thể thấy, tiến độ của dự án sân bay Long Thành đang bị chậm so với kế hoạch đề ra. Tiếp theo, mời các bạn cùng chúng tôi đến với tiến độ của sân bay Sapa. Ngày 3 tháng 3 năm 2022, tỉnh Lào Cai đã động thổ dự án cảng hàng không Sapa. Sau khi đi vào sử dụng, cảng hàng không Sapa sẽ là sân bay lớn nhất Tây Bắc, có khả năng khai thác các loại máy bay như Airbus A320, A321 và tương đương trở xuống với 9 vị trí đỗ máy bay. giai đoạn 1, thực hiện từ năm 2021. Sân bay Sapa được xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, và là sân bay quân sự cấp 2, công suất 1,5 triệu hành khách trên năm. Giai đoạn 2, hoàn thiện, thực hiện sau năm 2028. Hoàn thành các hạng mục của dự án để sân bay đạt công suất 3 triệu khách trên năm. Dự kiến thời gian thực hiện dự án sân bay Sapa là 50 năm, gồm có thời gian xây dựng 4 năm, thời gian khai thác và thu hồi vốn là 46 năm. Dự án chia thành hai thành phần, đó là dự án giải phóng mặt bằng thực hiện theo hình thức đầu tư công và dự án xây dựng sân bay thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT. Giai đoạn 1 tổng mức đầu tư là 4.183 tỷ đồng, nhà đầu tư huy động 2.990 tỷ đồng, nhà nước tham gia 1.193 tỷ đồng, gồm có 600 tỷ đồng ngân sách trung ương và 593 tỷ đồng ngân sách địa phương. Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 2.765 tỷ đồng, nhà đầu tư huy động 1.228 tỷ đồng và vốn nhà nước là 1.537 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư nhà nước là 2.730 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng. Nhà đầu tư sẽ huy động 4.218 tỷ đồng. Nằm trong một phần tiến độ của sân bay Sapa, sau hơn một năm triển khai, hiện nhà thầu đang khẩn trương tiến hành giải phóng mặt bằng, bàn giao khu đất tái định cư cho hơn 600 hộ dân trong diện di rời để xây dựng cảng hàng không Sapa. Từ tháng 4 năm 2020, khu tái định cư cảng hàng không Sapa bắt đầu được khởi công. Vị trí khu tái định cư cho hơn 600 hộ dân trong diện di rời, được xác định nằm tại xã Càm Cọt, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tổng mức kinh phí đầu tư của dự án khu tái định cư là hơn 400 tỷ đồng, bao gồm chi phí để xây dựng hệ thống đường điện, nước, công trình công cộng là 221 tỷ đồng, chi phí sàn gạt là mặt bằng gần 140 tỷ đồng, Hiện nay, dự án tái định cư cho người dân nằm trong diện di rời để xây dựng sân bay Sapa đã hoàn thành giai đoạn 1. Các khu vực hoàn thiện đã được bàn giao cho các hộ dân để họ có thể xây dựng các công trình nhà ở và sử dụng cho mục đích khác. Dự án cảng hàng không Sapa khi hoàn thành sẽ tạo cơ hội phát triển bứt phá cho Lào Cai và các tỉnh phụ cận. Do vậy, việc hoàn thành sớm tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư có ý nghĩa rất quan trọng đến tiến độ chung của toàn dự án. Trên đây,